mặt trước của quần thì mình cũng có trang trí các cái họa tiết hạt ngọc cho cái phần ờ, thân quần của mình nó giống họa tiết dưa hấu hơn ha đây mẫu áo bikini như thế này dụng cụ mình gồm len miêu cô tông kim móc ở đây mình dùng kim móc 3.0 mm hoặc là nếu không có mẫu kim này các bạn cũng có thể dùng cho mình những cái loại kim có đầu kim to hơn sợi len 1 phần 2 ha bằng hoặc là to hơn sợi len 1 phần 2 cũng được ngoài ra thì còn có kéo cắt len và các cái hạt ngọc mình dùng để làm hạt cho quả dưa hấu nè bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái họa tiết cúp ngực tương tự như thế này ta sẽ có hai họa tiết cúp ngực như thế này ha để mình có thể tạo được cái phần thân áo nè và ở đây mình có trang trí hạt ngọc các cái hạt ngọc của mình cũng được ờ, bố trí xen kẽ hoặc là bố trí giãn đều cho cái phần thân của áo nè đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần thân này trước ha để móc được cái phần cúp ngực các bạn sẽ xỏ cho mình các cái hạt ngọc vào trong sợi len trước thì cái cách xỏ hạt ngọc mình cũng có hướng dẫn ở clip hướng dẫn móc dài ngọc ha mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha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 sau đó các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ bảy ta sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn thì cái phần cúp ngực này mình có móc xen kẽ chia đều các cái họa tiết hạt ngọc này ra cái phần thân của áo nè thì cái mũi móc thứ ba này mình sẽ tiến hành móc thêm một hạt ngọc ở đây ha thì cái cách thêm hạt ngọc sẽ như sau kéo cho mình một hạt ngọc lên phía trên đầu kim sau đó lấy lên đưa cái hạt ngọc này ra phía trước kim nè sau đó móc vào cái chân móc kế bên này móc tiếp vào đây một mũi kép đơn ha khi kéo qua hai chân móc trên kim thì hạt ngọc của mình nó nằm bên ngoài nè tiếp tục lấy lên và kéo qua hai chân móc trên kim ta được một mũi kép đơn và hạt ngọc của mình nó sẽ nằm ở mặt phải của hàng móc ha sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến chân móc cuối cùng mũi kép đơn thứ tư cho chân thứ tư tiếp tục kép đơn thứ năm cho chân móc thứ năm kép đơn thứ sáu cho chân móc thứ sáu và kép đơn thứ bảy cho chân móc thứ bảy sau khi đã hoàn tất được 7 mũi kép đơn cho 7 chân móc mà ta móc lên đầu tiên á thì ở cái chân móc này nè cái chân móc cuối cùng mà các bạn móc ở đây ta đã móc được một mũi kép đơn rồi tiếp tục móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn nữa và hạt ngọc của mình mình để rải rác ở phần cúp ngực nên cái mũi tiếp theo này mình sẽ tiến hành thêm một hạt ngọc ha kéo cho mình hạt ngọc lên phía đầu kim nè sau đó lấy len và đưa hạt ngọc ra phía trước kim móc tiếp vào cái chân móc cuối cùng này một mũi kép đơn sau đó tiếp tục là mũi kép đơn thứ ba cho cái chân móc cuối cùng khi đã có được 3 mũi kép đơn cho chân móc cuối cùng này rồi để tạo cái góc nhọn cho họa tiết cúp ngực á, các bạn sẽ tiến hành móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó cũng đâm kim vào cái chân móc mà ta vừa móc cuối cùng này nè móc tiếp vào đó 3 mũi kép đơn nữa kép đơn thứ nhất tiếp tục kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba như vậy là ở đây mình đã tạo ra được một cái góc nhọn như thế này cái góc nhọn của mình gồm 6 mũi kép đơn ha và khoảng cách giữa ba mũi kép đơn sẽ cách nhau là một mũi xích nè từ đây sẽ di chuyển kim đến 6 chân móc còn lại ở phía bên này ở cái mặt này nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc mũi đầu tiên này móc một mũi kép đơn nè khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha để ta cắt len không phải dấu len nhiều tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn để rải rác cái hạt ngọc này ở phía trên của cúp ngực á thì tiếp tục ở cái mũi này ta sẽ tiến hành thêm một hạt ngọc ha kéo hạt ngọc lên nè sau đó đưa hạt ngọc ra phía trước kim và móc vào đây một mũi kép đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc đến cuối hàng và rải rác các cái hạt ngọc cho cái vòng móc đầu tiên thì ở cái vòng móc này ta cũng tạo ra được một cái góc nhọn như thế này ha để móc tiếp hàng thứ hai móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ hai này mình sẽ không thêm hạt ngọc mà các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn thôi nha móc vào chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn sau đó chân bên cạnh móc một mũi kép đơn tương tự chân kế tiếp móc một mũi kép đơn và sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc cuối cùng ở đây nè cái chân móc mà sát cái chân móc xích mà ta gây nên ở cái góc nhọn á móc cho mình đến cái chân móc này ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn như thế này cho đến cái chân móc sát cái mũi móc xích mà ta gây nên ở cái góc nhọn của hàng phía dưới á thì ta sẽ có cái khoảng trống ở đây các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này ba mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai tiếp tục kép đơn thứ ba khi được 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó cũng móc vào cái khoảng trống ta vừa móc 3 mũi kép đơn nữa để ta tạo một góc nhỏ ở cái hàng móc thứ hai này ha kép đơn thứ hai nè tiếp tục kép đơn thứ ba như vậy là ở hàng móc thứ hai mình cũng tạo ra được một cái góc nhọn tương tự như hàng móc phía dưới và góc nhọn của mình cũng gồm có 6 mũi kép đơn và khoảng cách giữa ba mũi kép đơn sẽ cách nhau là một xích móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc đây là chân đầu tiên hả móc vào đây một mũi kép đơn sau đó tiếp tục các cái chân móc kế tiếp cũng vậy ha mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì lúc này cái phần cúp ngực của mình nó đã có cái độ rộng ra như thế này ta đã có được hai hàng móc cho phần cúp ngực ha thì để tiếp tục móc hàng móc thứ ba móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ ba này mình sẽ tiến hành à, tạo các cái hạt ngọc cho cái phần thân áo của mình ha đầu tiên thì sẽ móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và móc tương tự cho các chân móc còn lại nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và các bạn sẽ móc cho mình tương tự ha đến cái khoảng trống của cái góc nhọn của hàng phía dưới á, thì ta sẽ thêm vào đây một góc nhọn gồm 6 mũi kép đơn nè và khoảng cách giữa ba mũi kép đơn sẽ cách nhau là một xích sau đó tiếp tục móc các chân móc của cái hàng bên cạnh này làm tương tự cho mình giống như hai hàng móc mà ta vừa móc ha cho đến khi cái phần à, cúp ngực này nó vừa với cái phần ngực của bé thì các bạn ngưng đây và cái hàng móc này mình sẽ tiến hành thêm các cái hạt ngọc để chia đều ở cái phần thân của cúp ngực nè một hàng ta thêm thì một hàng các bạn không thêm cho mình ha và cũng tạo các cái góc nhọn tương tự móc cho đến cuối hàng thì đối với size này mình móc 4 hàng móc nè đây đây là mặt trong của sản phẩm ha đối với những size lớn hơn thì các bạn sẽ thêm cho mình nhiều hàng móc và các cái hàng móc của mình cũng làm tương tự giống như những cái hàng móc mà ta vừa móc nè và một hàng ta thêm hạt ngọc một hàng không thêm hạt ngọc cứ xen kẽ như vậy và cũng chia đều các cái hạt ngọc ra nha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân kế tiếp này mình bố trí thêm một hạt ngọc ở đây các bạn sẽ kéo hạt ngọc cho mình lên phía trước kim lấy len và đưa hạt ngọc ra trước kim nè móc vào chân móc kế bên này một mũi kép đơn thì lúc này cái hạt ngọc của mình nó sẽ nằm ở mặt trước nha móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng tạo các cái góc nhọn ở cái phần này ha sau đó móc thêm nhiều hàng móc nữa thì đối với size áo này mình móc lên 4 hàng móc lúc này cái phần cúp ngực của mình nó sẽ có cái độ úp cong lại nè và mặt trước ta cũng có chia đều các cái hạt ngọc để tạo cái họa tiết hạt cho cái họa tiết dưa hấu ha size lớn hơn thì các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa để cái phần cúp ngực này nó có cái độ rộng ra che được cái phần ngực của bé bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần thân dưới ha từ điểm cuối cùng móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào chân móc của mũi kép đơn cuối cùng mà ta vừa móc á móc vào đó một mũi móc đơn khi được mũi móc đơn vào cái chân móc đó rồi các bạn di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của cái hàng phía dưới nè đây cái chân móc này ta sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân móc tương tự ha di chuyển kim đến cái chân móc của hàng phía dưới móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc và từ đây sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng di chuyển kim đến cái chân móc của hàng phía dưới và móc vào đó hai mũi móc đơn tiếp tục chân móc kế bên này cũng móc hai mũi móc đơn và làm tương tự đến cuối hàng ha mỗi chân ta sẽ có hai mũi móc đơn cho mỗi chân móc thì sau khi đã móc đến cuối hàng ở cái chân móc cuối cùng của mình á đây là chân móc cuối cùng nè các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn thôi nha sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì lúc này mình đã viền được cái phần cúp ở phía dưới nè cái phần lai áo ở cúp phía dưới ta có được hai cái phần cúp tương tự như nhau ha và cũng chia đều các cái họa tiết hạt ra ha bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại hai cái phần cúp này thì để tạo họa tiết dưa hấu mình sẽ sử dụng màu trắng để viền lại cái hàng móc viên tiếp theo và ta sẽ nối hai cái cúp ngược lại với nhau ha các bạn sẽ chọn cho mình cái mặt phải của cái phần cúp á đây là mặt phải của phần cúp nè sau đó đưa sợi len màu trắng ra phía sau hàng móc ta sẽ móc theo chiều từ phải sang trái ha đối với cái phần mặt phải của cúp á các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len màu trắng khá dài để ta có thể giấu len thừa vào trong mũi móc ha ta sẽ móc theo chiều từ phải sang trái nè đâm kim vào cái chân móc cuối cùng mà các bạn à, kết thúc mũi á đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len màu trắng qua chân móc từ đây lên một mũi móc xích và móc tiếp vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời á móc vào đó cho mình một mũi móc đơn lưu ý khi móc các bạn cũng giấu cho mình hai cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nha hoặc là các bạn cũng có thể giấu sợi len thừa màu đỏ trước sau đó ta sẽ giấu sợi len thừa màu trắng khi móc cái hàng màu trắng này tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân móc kế bên này nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi viền lại cái hàng màu trắng ở phía dưới thì ta đã có được các cái chân móc rồi thì các bạn cứ móc tương tự cho mình mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây ta sẽ có các cái chân móc sẵn ở đây rồi ha thì bây giờ sẽ móc cho mình tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc sau khi đã móc được đến cuối hàng tạo một đường viền màu trắng cho cái phần cúp ngực của mình rồi á thì bây giờ ta sẽ tiến hành nối cái phần cúp ngực thứ hai lại thì để nối được cái phần cúp ngực thứ hai á các bạn sẽ canh chỉnh cho mình nè đây khi ta đưa hai cái phần cúp này lại sát với nhau thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái khoảng trống ở đây thì cái cách tạo khoảng trống sẽ như sau từ cái chân móc này các bạn sẽ móc lên cho mình từ 1 cho đến 3 mũi ha tùy vào cái khoảng cách ngực của bé ở đây mình sẽ móc lên một mũi nè sau đó sẽ di chuyển kim cho mình đến cái phần cúp thứ hai và cũng móc cho mình theo chiều từ phải sang trái ở cái mặt phải của phần cúp còn lại hả ta cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên nè là chân móc ta kết thúc á móc vào đó một mũi móc đơn tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn khi móc mình cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha từ đây sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi đã viền lại được hàng móc màu trắng đến cuối hàng, móc lên một mũi móc xích và cắt len. Thì như vậy là cái phần cúp của mình nó đã được nối lại hoàn tất với nhau như thế này ha. Và cái khoảng trống giữa hai cúp ngực nó sẽ cách nhau là một mũi xích. Đây nó sẽ cách nhau là một mũi xích ở đây ha. Các bạn có thể lên cho mình tầm 2 đến 3 mũi xích cũng được. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần vỏ thì trước khi mình móc viền cái phần vỏ vào trong thân áo á các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở sợi dây màu xanh tạo một nút nè kéo len qua vòng tròn sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút và từ đây sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể nối từ cái đầu cúp ngực bên này sang cái phần thân sau để cột lại ở phần thân sau hả 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đối với sợi dây này các bạn có thể móc cho mình từ 90 cho đến 100 mũi móc xích để cho cái sợi dây của mình nó có cái độ dài thoải mái bé có thể cột ra phía sau bây giờ mình sẽ nối với cái phần cúp ngực các bạn cũng móc cho mình theo chiều từ phải sang trái nha ở cái mặt trước của cúp á ta sẽ bắt đầu vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái hàng màu trắng này ha đây lấy len sau đó đâm kim vào chân màu trắng này chân móc đầu tiên ha đâm kim vào đây và móc một mũi kép đơn nè như vậy là sợi dây của mình nó sẽ cố định từ cái điểm này nha ta được một mũi kép đơn đầu tiên rồi thì tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chân kế bên và cũng móc vào đó một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại ha chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ở đây mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn cứ móc lần lượt cho mình ở cái khoảng cách giữa hai cái cúp ngực này ta có gây nên một mũi móc xích thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc của mũi móc xích này một mũi kép đơn hoặc là các bạn lên 2 hoặc 3 thì ta sẽ móc tương ứng với cái số mũi móc xích mà mình gây nên ha mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi viền lại hàng móc màu xanh tạo vỏ cho họa tiết dưa hấu của mình á thì từ chân móc cuối cùng này sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích bằng với sợi dây móc xích ban đầu mà ta gây nên nè để mình có thể cột ra phía sau điều chỉnh cho bé ở phía sau ha móc lên cho mình một sợi dây móc xích 2 3 4 5 6 khi đã hoàn tất được sợi dây móc xích thứ hai cho cái phần cúp ngực của mình rồi á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 đây hai đầu dây này ta có thể cột lại qua phía sau cổ của bé như thế này nè và hai sợi dây màu xanh mình sẽ luồn ra phía sau ha luồn ra phía sau cài điều chỉnh ở phần sau lưng chúc các bạn thành công